chào tất cả anh em nhé thì ờ, tiếp tục cái video này chia sẻ cho anh em đi lắc tay cái mà anh em và lắc cái hột đi theo ý muốn của anh em mà tại sao là anh em vẫn thua thì tôi cũng chia sẻ cho anh em này cái lý do mà anh em bị thua hiện nay ở ngoài thị trường nó đang đưa ra cho anh em rất nhiều loại máy phân âm cao cấp cái loại máy phân âm này nó sẽ phân âm được cái mặt hột tài xỉu của anh em nhé và các thầy thợ có kinh nghiệm chơi tài xỉu họ và họ có cái kỹ năng và cái cách nghe hột tài xỉu Vâng thì đây là cái lý do mà ngày hôm nay tôi à, đưa ra đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 hoàn toàn là không tang giúp cho tất cả anh em đi lắc tay cái không phải sợ là các loại máy phân âm hay là các thầy thợ nghe mặt hồ tài xỉu nữa anh em nhé thì đây chính là cái đĩa tài xỉu một âm chống các loại máy phân âm và các thầy thợ nghe mặt hột anh em nhé thì tôi cũng tránh để mất nhiều thời gian của anh em nên là tôi đã sử dụng cái bộ hột tài xỉu trong suốt này để à, giúp cho anh em đi lắc tay cái nha đó thì tôi sử dụng cái bộ hột này anh em nhìn là biết trong suốt là hoàn toàn là không tan thì đây là cái à, tôi muốn chứng minh cho anh em là cái đĩa này nó cũng sẽ nắp cho anh em được tất cả các loại hột khi anh em lắc tài và xỉu nó chỉ có một âm thôi anh em nhé thì à, các loại máy phân âm cao cấp thì nó cũng à, chỉ bắt được tầm 50 phần trăm 4 đến 50 phần trăm thôi anh em nhé chứ nó chứ cái đĩa này nó cũng không loại bỏ được hết cái phân âm của cái máy phân âm cao cấp bên tôi cũng chắc chắn luôn cho anh em là cái đĩa này nó sẽ chống được các thầy thợ anh em hột tài xỉu anh em nhé vâng thì tôi cũng sẽ cho anh em xem cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi tài xỉu đĩa tài xỉu một âm này anh em nhé thì đây là cái cách nắp tài xỉu cách chơi tài xỉu luôn thắng thì đĩa này hoàn toàn là không tan tích gì hết anh em nhé thì anh em nào mà muốn sử dụng cái đĩa tài xỉu một âm này thì tôi thì anh em muốn cứ thử kiểm tra tan tích thoải mái tôi bao cho anh em đập à, đập đĩa thì tôi ờ, sẽ nắp cho anh em vài tiếng để cho anh em cảm nhận được cái đĩa tài xỉu một âm này nó có thật là một âm hay không nhá đây xỉu anh em này đồng năm hai ba bốn này 236 ạ Đấy, 266 anh em nhé đó 115 anh em thấy không ạ nó chỉ có một âm thôi anh em này đó 235 166 đó thì anh em thấy không ạ cái đĩa này nó hoàn toàn khi anh em đi à, khi anh em lắc tài hoặc là anh em lắc xỉu nó đều chỉ có một âm thôi anh em nhé tôi cũng sẽ thử cho anh em là về cái ờ, bộ hột tài xỉu bình thường này hột tài xỉu chợ này cho anh em để cho anh em nghe nhá tôi muốn chứng minh cho anh em là cái đĩa này nó sẽ nắp cho anh em được tất cả các loại hột và nó chỉ phát ra đúng một âm xỉu này vẫn xỉu này xỉu anh em nhé anh xỉu đây tôi lắc tài đó. anh em nào tài anh em nhé tiếp tục vẫn tài này xỉu này đó đó. thì tôi ờ, vâng thì vừa rồi tôi cũng nói cho anh em vài chén thì anh em có cảm nhận được là cái đĩa tài xỉu một âm này khi tôi lắc hai bộ hột tài xỉu một bộ từ ờ, hột tài xỉu trong suốt và một bộ hột tài xỉu chợ khi tôi lắc lên tài và lắc anh em có cảm nhận được là cái đĩa này nó chỉ phát ra một âm hay không thôi đúng không anh em đó. thì đây là thì đây là cái cách chơi tài xỉu và cái cách nặng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp giúp cho các anh em đi lắc tay cái không sợ các ờ, loại ờ, đồ chơi phân âm hay là các thể thợ nữa anh em nhé đó thì đây là cái cách chơi tài xỉu luôn thắng dành cho tất cả anh em đi lắc tay cái nhé vâng thì cái video của tôi đến đây cũng kết thúc rồi anh em làm cảm thấy bộ đồ chơi đĩa tài xỉu một âm này phù hợp với anh em khi đi lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu hoặc là anh em nào muốn muốn sử dụng cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu một âm này khi à, để đi lắc tài xỉu thì anh em cứ liên hệ cho tôi và cái số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình anh em nhé tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 nhé cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi tôi cũng xin chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở trong các clip sau anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được à, xem những cái video mới nhất và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất anh em nhé